Ừ, xin chào tất cả mọi người nha hôm nay bên vi tính Văn Cường xin ờ, làm video hướng dẫn là cho các bạn học viên là mình sử dụng cái tải phần mềm Zoom để về mình học trực tuyến ha mọi người hãy dành tặng cho vi tính Văn Cường một giây nhé bằng cách bấm vào nút đăng ký màu đỏ ha vi tính Văn Cường sẽ rất là biết ơn tất cả mọi người đã ủng hộ vi tính Văn Cường thì đầu tiên á thì mình sẽ à, vào Google ha. mình sẽ à, gõ chữ là à, zoom.us enter ha rồi sau khi vào mục uh, trang web zoom.us thì mình sẽ vào mục là uh, à, di suộc và chọn download zoom silent ở mục download zoom silent mình sẽ chọn download cái ở phía trên cùng ha zoom silent formatting để download cái này ha ở đây nó hỏi là mình lưu ở chỗ nào thì mình chọn ở mục desktop ha hoặc là lưu ở độ e gì cũng được ha mình desktop cho nó dễ sau đó mình chọn lưu lại thì sau khi tải xong rồi á, thì ở giữa màn hình desktop nó sẽ có cái biểu tượng zoom ở đây ha thì mình nhập vào zoom để cài đặt sau khi đây là đang quá trình cài đặt ha rồi ở đây á, là cửa sổ dung đã xuất hiện thì mình chọn vào cái mục là join a meeting thì ở mục này là cái cái mã ID ID này là mã ID của cô thầy gửi cho mình nha thì mình sẽ nhập cái mã ID mà cô thầy gửi cho mình bây giờ giả sử là mình có cái mã ID ở đây ha bảy bốn chín ờ, năm sáu không năm sáu không ờ, hai tám năm Đấy, năm còn ở dưới là cái tên tên của mình ví dụ ở mình là uh, uh, bàn tên Hà chẳng hạn đấy ha à, bàn Hà chẳng hạn sau đó mình bấm roi ha thì ở đây nó yêu cầu nhập cái mật khẩu thì mật khẩu này cũng là mật khẩu của cô giáo thầy giáo gửi cho mình ha khi cái gửi cái uh, à, ID và mật khẩu thì ở đây mình sẽ có sẵn rồi mình sẽ nhập một cái cái mật khẩu vào ha 269543 269543 đó mình join meeting à, ở đây nó có bảo là mình à, join with video không thì mình à, video vô luôn ha đó là kết nối với cái video của ừ, của của của lớp học luôn ha rồi là như vậy mình đã kết nối với cái uh, uh, lớp học ha rồi còn ở bên uh, ở bên cô thầy sẽ tự động add mình vào ha add mình vào trong ờ, lớp lớp học của cô thầy ha đó thế lúc mình kết nối về thì bên cô thầy nó sẽ add mình vào lớp học của cô thầy ha đó là như vậy là mình đã tham gia vào lớp học rồi mọi người nhé ở đây thì mình có chế độ à, audio có nghĩa là mình tắt mở âm thanh ha à, audio là mình bấm kết nối với âm thanh của à, micro luôn ha mình bấm ừ. kết nối với âm thanh micro luôn à, thì ở à, cái cái mà hình, hình nền ở giữa này á là chính là hình nền của lớp học của của lớp học đây mình mình test ví dụ ha mình quay giữa bên này ha còn đây là cái hình của mình ha đó đây là cái hình à, mình quay đó là mình à, lấy là, là hình của cô dạy ha. rồi ở mục micro mình có thể tắt hoặc mở micro ha tức là ví dụ mình lúc mình cần phát biểu thì mình bấm vào micro để mình phát biểu còn ở mục video này chẳng hạn á là mình bấm có thể tắt hoặc chia sẻ cái video của mình với à, mọi người ở cái mục uh, um, uh, uh, invite có nghĩa là mình có thể mời bạn bè của mình vào qua email qua Yahoo qua Gmail hoặc là mình copy cái đường đường link ID này để mời bạn bè vào ha bạn bè vào à, trong lớp luôn hoặc là ở đây mình có thể à, chia sẻ ở đây có thể chia sẻ cái màn hình desktop của mình ví dụ à, mình muốn chia sẻ cái màn hình desktop của mình chẳng hạn mình đang làm gì chẳng hạn chia sẻ cho cả lớp cùng xem ha đó ví dụ như mình đang làm ở à, đó ở trên này chẳng hạn đó là khi mình chia sẻ như vậy thì cả lớp của mình cùng xem được ha đó. còn khi mình không muốn chia sẻ thì mình bấm stop rồi à hoặc là ở đây mình có thể chia sẻ một cái bảng trắng sau đó mình viết cái gì đấy cũng được ha đó mình viết như vậy đấy. thì mọi người cũng đều nhìn thấy được ha đó. mình không muốn chia mình muốn xóa thì ở đây có cái cái cái cục xóa cục tẩy ha đó. mình không muốn nữa thì mình tắt ha và mình stop xe rồi ở đây cái mục chat thì mình cũng có thể chat với tất cả mọi người ha hoặc là chat với ờ, từng người riêng biệt là ở đây nếu mình chat tất cả mọi người thì mình bấm để everyone còn chat với bạn nào thì mình chọn bạn đó họ ví dụ như vậy ha đó. còn ở mục Zico này là có nghĩa mình sẽ ghi lại à, ghi lại cái cuộc à, cuộc họp hoặc là cái, cái buổi học hôm nay để lần sau mình có cơ hội mình mình mình à, mình xem lại chẳng hạn đây còn cái mục ờ, reaction này là ví dụ như mình cần giơ tay hoặc cần like thì mình bấm vào like chẳng hạn ha đó mình bấm vào like chẳng hạn thì mọi người sẽ biết là mình à, bấm vào like ha hoặc là mình muốn giơ tay phát biểu chẳng hạn là mình bấm vào đây hoặc là mình muốn à, cái ký hiệu gì thì cái này do cô giáo à,